anh trai chào chú à, hôm qua em có điện cho anh ấy em ừ. hỏi anh về cái ít đồ sóc đĩa bịp xem anh có đồ gì giới thiệu cho em ấy vâng uh, sóc đĩa thì nhiều đồ lắm từ bát đĩa rồi các bệ là bệ kia bệ quét bệ lướt bệ thả bệ trôn bệ là... ừ. bát đĩa là luồn bát hình với đĩa hình vào đấy phải không ừ học đĩa làm châm à. hai chiều đĩa khiển đi cũng được mà loại đấy thì chỗ em hơi khó hình như đánh nó ờ, hơi chặt tí nên nó không luồn được bát đĩa vị viết vào thì anh xem có cách nào chơi giúp em cái nếu mà không luồn được á vâng thế chặn được vào không chặn quân được không được mình kiểm tra vị mà mình được ừ. kiểm tra vị mà. vậy thì theo anh đánh quân rán quân rán quân rán là quân gì tức là quân của người ta vâng Đấy, thì anh bán chụp cái máy đây gọi đây đây máy anh đây là máy đây là sáu này Đấy. và khi đó chú sẽ mua thêm một cái bộ thuốc thuốc là thuốc nhân thuốc chứ không phải là nước nhé nên nhớ là không phải nước không phải không phải bị nước đâu mà nước, là nhân nước chấm ấy là nhân nhân nhân khô thôi nhân này ừ. nhân thì chú đến hiệu ờ, quân uh, cá đây hiệu quân cá nhà người ta đây đấy quân nhà người ta đây thì ờ, chú đến chú chạm vào quân xanh chín thôi ừ, chạm vào mặt quân nhưng mà chú thích chạm vào các điểm bên này thì tôi sẽ làm cho chú màu cái này màu đen này để chú chạm à. vào mỗi hạt một cái này như này đấy là chú đã chạm xong bốn nhân với bốn vị hoặc thích mặt xanh thì mà nếu mà thích đánh ờ, quân do mình làm thôi màu gì mà mình làm từ bao thuốc này thăng long vina rồi hay là ba số hay là ngựa hay lá bài hay chắn hay là đóm tất cả đều được anh làm cái nhân ờ, trùng màu với Đúng rồi, vị này trùng luôn. màu vị luôn à. thích làm mặt nào cũng được mặt nào cũng được đấy thì uh, chơi thì đơn giản thôi khi mà chú học mất tầm à, tập mất tầm 15 20 phút được anh chỉ cho công thức của nó đây đây là máy r 6 này thì uh, ví dụ từ 1 đến 2 nhịp dài đấy thì nó là vâng. tiếng tứ tử tứ tử đen rồi nhá vâng. một hai nhịp dài này đấy từ 3 đến 4 nhịp thì nó là ba đen một trắng này nhìn này đấy từ 5 6 nhịp là thấp đôi vâng. Từ 7 đến 8 nhịp nó là ba trắng một đen. Và từ 9 một nhịp nó là tứ đen. Dạ, đây dạ. này. ấn khiển này ấn ừ. khiển này đúng khiển chú đầu rung máy thì cài cho người ừ. máy thì mà mình may các người ừ, cài cho người xong mình sẽ đo từ quân đến máy khoảng tầm 80 à, phân đến một mét trong này là ống cảm ứng này hay là ừ. gì anh chỉ biết là ống thôi không ừ, ống thì miễn là cái nó hợp chất của anh anh làm dạ. câu hỏi về cái công thức của anh vâng và cái chơi đây Đấy. ấn là nếu bấm thì nó sẽ à, soi anh dạ. đánh thử cho em xem nào anh thử đây. Dạ. thử thế nào công thức mình thức đánh nhá ok anh chấm vị vào chưa cũng bất chưa để ý chấm anh um, uh, anh hôm trước anh chấm một cái hạt nhà anh nha hôm trước uh, đi chơi đâu rồi lấy về chấm về nay còn ít nữa chấm nốt nha bây giờ em nhìn nó quân chấm ngày xưa nhà anh này nhỏ bằng ờ, đầu tăm vậy à thế thôi vì bé hơn là kim ý tăm nó to ừ thì đi dạ. đấy. anh chấm này vào cái chấm là nó dính chắc luôn ấy ừ. À. rồi anh để đấy anh chuẩn bị thôi để anh chấm ờ, đây lấy nước ra ngoài đây thôi để chấm được công thức này một hai rung là tứ tử này một hai rung là tứ tử trắng hay đen anh một hai rung là tứ tử mặt này thì là anh sẽ à, làm mặt trước. trước thì làm bài này nhá mặt xanh này ok chuẩn xác thế này đánh được bản vị đấy đánh được mà nhìn nhá nhìn nhìn nhìn nhỏ chả nhìn thấy gì luôn ấy chứ nói là nhìn nhỏ này soi kỹ không thấy được chú để cho một dây cho khô tí công thức nó là một đến hai nhịp nó là tứ tử đen này ba bốn nhịp lần ba đen một trắng vâng. năm sáu sắp đôi bảy tám là trong một đen chín mười là tư đen trắng để máy xa máy khi quân có thuốc thì để máy xa quân nhé máy xa quân khoảng ừ. bao nhiêu tối thiểu tầm cường xa tốt thì tầm ba mươi phân bốn phân chẳng hạn đừng gần quân cân là hai đánh nhiễm nhau à, máy mình về cái chơi Tức là, là không buộc máy vào người ừ chơi buộc máy vào người vứt được túi quần hay là thế nào anh miếng là cái là mấy vực này à. đấy hoặc là mình buộc bụng mình để bụng à. tùy rồi, rồi hiểu rồi bây giờ à. để sát bật máy đây đây thúc đây mình bỏ ra rồi bật máy luôn nha bỏ ra à đỏ lên rồi máy đỏ rồi okay. rồi rồi rồi màn cửa đen nó khỏe quá gần nó khỏe đúng không? Gì nhá, đo đo nhá. đó khoảng cách. Cao, cao lên. Này cao hơn chút. Cao hơn, cao hơn so với mặt đĩa. Cao hơn mặt đĩa nghĩa là à vậy thì mình buộc vào bụng, buộc vào ngực thì cái à, bắn khiển này em phải nhận rung à? Ừ. Như tôi nhìn thì nhận đi. ba trắng là từ 7 đến 8 nhịp ba đen là 3 4 nhịp số đuôi 5 6 nhịp tứ đen là 1 2 nhịp bao nhịp bảy nhịp bảy nhịp là ba trắng vâng đấy chuẩn không anh ba trắng này chuẩn không vâng. khoảng cách là tầm 80 cân đến 1 ờ, mét đúng vâng, không? Hơi gần đấy. Hơi gần. Ừ. À, tí nha. Để em thử nào. của bạn này sáu nhịp rung ờ, đều lắm ấy thấp đôi thấp đôi à ừ. sáu nhịp rung đều đều là thấp đôi ừ. à. À. đấy không đấy chuẩn mà anh sóc thử lại xem nào 5 nhịp đây 5 nhịp là nhịp sấp đôi, đôi. Ừ. nhưng mà vậy thì hơi ngắn cho gần tí nữa cho cho lại gần tí ừ. à vậy chắc em đẩy máy ra xa hơn đúng mà sáu nhịp là đều hơn năm nhịp là, là hơi ngắn tí nhưng vẫn là trong khoảng năm nhịp đôi dễ chơi mà 8 nhịp anh ạ 8 nhịp thì nó vào khoảng uh, à, trắng ba trắng à ừ. ừ. chuẩn xác thế nhỉ ừ. em xong nhé em xong cái rồi em thử nhé ừ. Yeah. em bấm kìa đây này 80 phân nha ừ. khoảng ừ. 80 phân đến 1 mét thử xem nào sáu nhịp mở thử luôn này đúng rồi ừ chuẩn xác nhỉ không chuẩn còn lấy bằng vị được nhưng anh cả bằng vị luôn à. tát đĩa hoàn toàn là xanh chín nha xanh chín à. vậy thì em lấy con này em lấy con này về em tập bây giờ quân thì quân dán này quân làm để làm luôn cho quân này có cả quân làm à ừ, quân làm làm trong quân luôn à. quân dán thì về mình chạm quân sau tùy cho nếu... vậy, vậy cho em uh, cải hai bộ đi hai bộ đi nếu mà không luồn được quân vào thì em đánh quân giá vậy thì bây giờ anh chưa uống nước anh phải làm mất tầm nửa tiếng nửa tiếng à nửa tiếng để cho khô quân luôn vâng. vào thì nhanh nhưng mà tầm để cho quân khô khá đẹp đẽ quân vâng. chơi quân gì quân lá bài hay là bao thuốc hay là như nào uhm. không chán là đóm loại nào anh có à để, không quân thì ờ, chú làm quân gì thì anh làm vào đấy cho ừ, chú thích tuổi em làm ờ, lá bài bao thuốc hay là bao thuốc đỏ thuốc xanh hay quân là bốn kép bốn đô bốn cơ tùy hay năm được không đi được vâng vậy để em làm một quân lá bài đi quân lá bài quân bao nhiêu quân gì quân uh, bốn cơ nhá ok để anh bỏ để em anh làm không vâng vâng bây giờ anh xuống ra ngoài bàn uống nước đây là phòng thử đồ ấy dạ vâng con máy này đánh chất lượng này ừ. bốn cửa vâng bốn cửa alo vào khách con bốn cơ nhá cảm ứng ừ vào ngay đi ra ngoài khách đang ngồi uống nước bên ờ, phòng thử đồ vào ngay ra ngoài tầm 15 ờ, phút nữa mang qua đây cho khách Bên làm cho khách ờ, một bộ quân dán nhá, quân dán nhỏ ấy ok ok đây anh em ờ, ngoài nước vâng vâng đi